một cái mẫu quần dài nha các chị nha giá chỉ 99 000 một bộ mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi và mẫu này có size như sau từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa có 4 màu màu đen màu xanh rêu màu cà phê và màu đỏ đô em mặc nha các chị nha và mẫu này thì em đứng gần để cho các chị xem chi tiết của áo như thế nào bên em may cực kỳ công phu và rất là đẹp luôn nha các chị nha rồi mẫu này phối viền chạy viền bên cổ đây rất là đẹp luôn nè các chị ơi chỗ này có hình bầu ngay chỗ ngực rất là đẹp tông lên ký vòng ngực của mình rất là đẹp luôn rất là sang nha các chị nha tay thì dạng thiết kế dạng tay phòng rất là xinh luôn nè để các chị nào mà có bắp tay thì cái mẫu tay này nhằm che khuyết ta, khuyết điểm của cái tay bắp tay của mình rất là nhiều nha các chị nha và mẫu này sẽ có giá là 99 ngàn một bộ thôi ạ à. em xin nhắc lại giá các chị không nghe nhầm nha các chị 99.000 một bộ mẫu này Ngoài thị trường bán 200 mấy Thì bên em hôm nay xả hàng chỉ giá là 99.000 một bộ Mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi cho các chị nha các chị nha Và chị nào mua một một bộ hoặc là hai bộ thì cộng phí ship toàn quốc là 30.000 đồng nha các chị nha rồi em sẽ giới thiệu một cái mẫu cái quần của cái mẫu này cho các chị xem luôn nè đây mẫu bên cái quần bên em thiết kế dạng kiểu như vậy nha các chị nha phía trước là lưng thun kiểu như vậy và phía sau là kiểu như vậy nha các chị nha nên là các chị mặc vào vô cùng thoải mái luôn nha các chị nha và ôm dáng rất là đẹp luôn ạ à hai bên cái quần của này cái quần này có hai túi rất là sâu như thế này nha các chị và các chị có thể bỏ điện thoại bỏ tiền mình đi dạo đi làm đều ok luôn nè đó rất là đẹp đúng không ạ rồi tông màu như sau màu đen màu xanh rêu màu cà phê và màu đỏ đô nha các chị đặt hàng theo cú pháp là màu cộng số điện thoại chiều cao và cân nặng bên em sẽ alo chốt đơn nhanh chóng cho mình chỉ 3 bộ sẽ được miễn phí ship tận nơi nha các chị nha 3 bộ 300 ngàn rất là rẻ luôn ạ à. này đây rất là đẹp luôn nha các chị Đứng gần đi các chị xem nè Cái áo được thiết kế như thế nào nè Rất là đẹp luôn ạ à. Chỉ là tiền mai thôi đã lên tới là gần 100 ngàn rồi các chị ơi Hôm nay bên em sẽ bán chỉ có giá là 99 ngàn thôi Số lượng có hạn nha các chị nha Nên là tranh thủ đặt hàng theo cú pháp màu số điện thoại Màu số điện thoại nha các chị nha ơi Màu này là màu xanh riêu nha các chị nha Bên ngoài thị trường giá là 235 ngàn Hôm nay shop của bên em xả hàng chỉ lá giá là 99 ngàn một bộ thôi các chị ơi Rất là rẻ luôn Mua sáu mua bốn màu bốn bộ mặc luôn các chị ơi Về mình thay đổi nè Mua màu này màu kia không có rất là tiếc luôn đó các chị ơi ba bộ là 300 ngàn miễn phí ship thôi Size dao động từ 40 cho đến 85 kg mọc vừa Cỡ nào cũng có, cỡ kích cỡ nào bên em cũng có size hết luôn cho các chị luôn nha Và bốn cái màu này là bốn màu mà các chị vô cùng thích và rất là hot trên thị trường luôn nè các chị ơi mẫu này thì cực kỳ được thiết kế cực kỳ công phu và mẫu này là hàng thiết kế độc quyền của nhà bên em nha chị nha nên là các chị mua không sợ đụng hàng ở đâu hết các chị ơi nó vải thì cực kỳ mềm mịn và dày dặn lắm nha các chị nha thật là dày dặn và mềm mịn nha các chị nha Hàng loại 1 nha các chị nha Giá hôm nay xả hàng chỉ là 99 ngàn một bộ thôi các chị cho nên là số lượng số lượng có hàng các chị tranh thủ nhanh tay đặt hàng để lại theo cú pháp là màu cộng chiều cao cân nặng số điện thoại nè bên em sẽ alo chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha trước khi nhận hàng thì các chị được mở ra xem trước khi thanh toán cho nên là các chị yên tâm về vấn đề này nha các chị livestream như thế nào thì bên em sẽ bán hàng như thế đó chứ chứ nếu mà không bán hàng mà sai thì ai mà dám cho xem hàng trước đúng không các chị nên là các chị đặt hàng yên tâm nha các chị nha thời buổi này mua hàng rất rất là văn minh luôn các chị ơi mua hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha các chị nha đó những chị nào mà mua dưới một dưới ba bộ một bộ hai bộ thì cộng phí ship toàn quốc là 30 ngàn đồng nha các chị nha cho nên là mình đừng có kỳ kèo và phí kiếm phí ship làm gì nha các chị nha đó các chị muốn miễn phí ship thì mua từ ba bộ sản phẩm trở lên ba sản phẩm trở lên sẽ được miễn phí ship tận nơi cho mình nha và những chị nào muốn lấy số lượng lớn thì vui lòng inbox vào messenger hoặc là alo số điện thoại trên fanpage để được tư vấn giá tốt nhất cho mình nha các chị nha đây mẫu này được thiết kế là rất là đẹp luôn nè em đứng gần để các chị xem nha xem nha tay thiết kế dạng phòng nè cổ chạy viền này ngay chỗ này dạng cúp như các chị nha tôn lên vòng ngực của các chị này rất là đẹp luôn nè à, màu đen màu xanh rêu màu đỏ đô và màu cà phê bốn màu tất cả nha các chị nha đặt hàng bốn màu bốn bộ bốn màu bốn bộ đi các chị ơi rất là đẹp luôn ạ à. ui cái màu cà phê đẹp nhất nách luôn các chị ơi trời ơi rất là đẹp luôn nè đó sở hữu bốn bộ bốn màu về mặt luôn đi các chị ơi giá chỉ là 99 000 một bộ thôi các chị mua 3 sản phẩm sẽ được miễn phí ship tận nơi đúng không ạ rồi rất là rẻ và đẹp luôn này rất là sang đúng không các chị có thể mặc đi làm đi dạo đều được hết luôn này trời ơi rất là đẹp luôn hàng mà rẻ ơi là rẻ luôn này đó các chị thử nghĩ đi tiền vải tiền công may mà bán ra cái 99 ngàn bộ trời ơi đúng không rẻ đúng không ạ rất là rẻ luôn trời ơi quần này mai thiết kế dạng túi hai túi hai bên này rất là đẹp luôn này nè đó quần mai thì cực kỳ công phu phía trước là lưng thun bản dẹp và phía sau thì lưng thun kiểu như vậy nè đó chỉ là hàng cao cấp với mai kiểu dạng như vậy thôi các chị ơi chứ tiền công mà may cái vải thun như vậy á cái cái lưng thun như vậy á rất là cao nha các chị nha đó các chị nào mà may hàng thì các chị cũng biết đúng không ạ đó bây giờ may ra một cái quần như vậy là 90 ngàn rồi mà nguyên cả bộ là biết bao nhiêu tiền mà tiền công tiền vải nữa ra giá thành mà bán giá 99 ngàn bộ rất là rẻ luôn đúng không đó màu cà phê màu đen màu xanh rêu và màu đỏ đô như các chị bốn màu như các chị nha để ý cái bảng màu mà mình đặt hàng cho chính xác đen cà phê đỏ đô và xanh rêu như các chị dao động từ 40 cho đến 85 kg mặt vừa luôn cho nên chỉ cần để lại chiều cao cân nặng màu sắc số điện thoại là bên em sẽ tư vấn alo chốt đơn nhanh chóng cho mình luôn nha không sợ bị trôi và mất tin nhắn đâu à cứ để lại cú pháp màu số điện thoại màu số điện thoại cũng được luôn à nha rồi ba bộ sẽ được miễn phí ship một bộ hai bộ ship 30 ngàn nha chị ha rồi màu đen này các chị ơi rất là đẹp và sang luôn các chị ơi 99 ngàn một bộ ba bộ sẽ được miễn phí ship size dao động từ 40 đến 85 kg mật vừa bóng màu nha các chị nha cà phê đỏ đô rêu và màu đen nha các chị đặt hàng theo cú pháp như sau màu sắc cộng chiều cao cân nặng số điện thoại bên em sẽ có nhân viên tư vấn chốt đơn nhanh chóng cho mình nha các chị nha này rất là đẹp luôn nè quần có hai túi hai bên và tay thiết kế dạng phòng nha các chị nha cổ thì dạng cúc nha chỗ này rất là xinh luôn ạ à. đó rất là đẹp đúng không